các bạn phải quay cái dấu cộng này ra hướng bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin nếu các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động bếp đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc thì đang ở vị trí ờ, mở đây và cái đèn ở đây nó cũng sẽ chớp đỏ khi bếp thực hiện xong một cái nhiệm vụ bây giờ tôi cũng sẽ thử pin ờ, sạc để các bạn cùng theo dõi <coughs> về pin sạc á, thì tôi chỉ sử dụng có một hộp thôi nên nó không đủ độ dài với hộp pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo nè thì khi nhận bếp về á, các bạn sẽ móc một đầu của cái lò xo mà tôi cũng đã cậy hở cái chân ra nè để các bạn dễ móc vô vào cái lỗ phía trước của cực dương là dao cộng này các bạn phải móc vô để nó tiếp xúc được với cái à, cực dương và nó cũng sẽ không trượt để tránh à, chạm vào cái mép ngoài này là cực âm sẽ gây ra là đỏ mạch